À, xin chào mọi người thì hôm nay à, mình xin à, chia sẻ với anh chị một số cái lỗi mà nhà đầu tư chứng khoán không chỉ riêng nhà đầu tư ờ, chứng khoán cũ mà kể cả những nhà đầu tư chứng khoán mới đều mắc phải mà đây là những lỗi thông thường mà khiến cho, do tài khoản chúng ta 90 là tài khoản của chúng ta là giảm giảm có thể tầm tí là giảm đến 40 đến 50 phần trăm tài khoản hoặc là có những tài khoản có những anh chị là dạng những cháy tài khoản vì mắc những sai lầm sau đây và thông thường những sai, lầm này không phải không phải chỉ riêng một nhà đầu tư nào hết mà bất kỳ nhà đầu tư nào mới vào thị trường đều dính cả và thậm chí những nhà đầu tư lâu năm cũng dính về về cái sai lầm đầu tiên đó, thì chính là cái việc à, khi các chị mà tham gia vào đầu tư chứng khoán mà không có nghiên cứu thị trường bởi vì à, trong cái trong cái cái phương pháp của William O'Neill chính là cái phương, phương pháp Cash ấy thì cái cái từ cuối cùng tức là từ chữ M á, chính là chữ market thì khi mà vào thị trường á, khi các trước khi các anh chị mà mua một cổ phiếu gì đó thì các anh chị phải nghiên cứu thì nghiên cứu thị trường xem là hiện hiện tại á, thị trường chung nó đã ổn hay chưa hay là thị trường thế giới nó có ổn hay chưa hay là có những cái những cái biến cố gì hay không hay là có những sắp những sự kiện gì sắp tới sẽ xảy ra có ảnh hưởng đến ờ, thị trường chứng khoán hay không đó được là ờ, thường thường thường các anh chị ờ, nhà đầu tư khi mới vào mới vào mua cổ phiếu là các anh chị không biết gì cả đó. khi chị có tiền nạp ít tiền vào các anh chị hôm sau mới bằng điện lên bắt đầu là nghe ngóng thông tin hoặc là nghe ngóng của nhóm hay là nghe ngóng của bất kỳ ai đó hay là bạn bè của mình đưa một mạng và nhắm mắt vào mua mà không biết là mua giá nào và mua lúc nên mua lúc nào và bán lúc nào hay là mua trong khung giờ nào đấy là một cái lỗi rất là lớn bởi vì ờ, khi mà các anh chị mà khi mua cổ phiếu mà các anh chị không biết là thì được chung biến động như thế nào ví dụ các anh chị mua mua xong hôm nay mà nó các anh chị kẹp hàng ở đặc biệt là thị trường Việt Nam luôn nhỉ các anh chị kẹp hàng T3 ba phiên nó giảm cho ba phiên sàn mình lấy ví dụ như các anh chị ờ, à, ờ, mới mua mới vào thị trường mà đâu không biết gì mua dòng à, hiện hiện tại có dòng à, thép này chứng khoán này bất động sản này ngân hàng này đúng không các chị cứ mua mua xong T3 về đánh lỗ cho anh chị đến nhiều ít thì bảy đến 10 phần trăm và nhiều có khi lau cho ba cái sản đó hoặc là những cổ phiếu mà các chị nghe đó nó rất là nổi tiếng đấy, như ông bầu thủy chẳng hạn ấy Thái Hậu Đinh THD của đầu bầu thủy đây cái gì mua mua những cái này cái gì mà mua ngay những dịp này những dịp này này nó giảm từ một hai ba bốn cây tài khoản về các bạn chỉ mất 32 phần trăm không đúng không ạ cho nên là trước khi vào ờ, mua một cổ phiếu thì các anh phải nghiên cứu thị trường nghiên cứu những cổ phiếu đó tìm hiểu trước coi những cổ phiếu đó có nên mua hay không đó hay là những cái gì là các gì mà mua cổ phiếu của uh, ờ, uh, ờ, FLC bây giờ chẳng hạn đúng không thì có nước đi bùi đi bùi FLC hiện tại nó là công ty vô chủ và hầu hết các cái tài sản của nó đều cắm ở các ngân hàng hết thành ra FLC chỉ là cái thùng rỗng thôi rồi cái lỗi thứ hai á, là các chị à, không nhiều học hỏi không nhiều tham khảo ý kiến của các chuyên gia à, thì cả khi mà có ai đó mà đưa ra lời khuyên đó, hoặc là à, các cái các bác các anh chị hỏi thì thường sẽ có một cái người nào đi trước đó đó ba bốn hoặc 5 tháng hoặc một hai năm gì đó à, họ sẽ nói là ừ, mấy ông chuyên gia này toàn lên báo viết nói tầm bậy tầm bạ đúng không ạ nói linh ta linh tinh nhưng thật ra các bạn ơi để mà lên đến mà được lên báo á, thì họ đã có một thời gian rất là dài để đầu tư chứng khoán rồi họ cũng lăn lộn đi thị trường thị trường chứng khoán rất là nhiều năm và trải qua rất là nhiều sóng gió rồi thì những cái ý kiến của họ đưa ra thì các anh chị cần tham khảo nghèo không nghèo nhưng mình cũng mình cũng nên lấy đó để làm một bước tham chiếu để học hỏi thêm đúng không ạ các cái nhận định về thị trường của họ thì họ đưa ra thì sẽ có rất là nhiều góc độ mình có thể tham khảo ở đó đúng không tất nhiên có thể họ không họ có thể đưa ra một số mã tuy nhiên có thể là báo chí nó đưa ra không đúng lúc hoặc là những mã họ mua họ đưa ra thì họ, họ đã mua rồi đó là quan điểm mua rồi thì không nhất thiết các anh chị phải mua theo họ đúng không ạ và cái thứ ba là không chịu cắt lỗ tư duy là sau cơn mưa trời lại sáng à, bên chỗ bản thân à, nhà, mình làm một môi giới rất là lâu năm này mình à, hàng năm thật ra thật ra không phải là riêng mình đâu mà hàng cái hàng hàng năm luôn kể cả có rất nhiều khách hàng mà thì được uptrend họ cũng không kiếm được lợi nhuận họ mua họ tài khoản họ vẫn đỏ vẫn âm đó thì hướng gì trong cái thị trường mà downtrend ấy, thì họ chắc chắn bị lộ có những khách hàng bị lộ đến 50 phần trăm tài khoản có những khách hàng lộ đến 70 phần trăm tài khoản và có những khách hàng lộ đến 80 phần trăm tài khoản đấy bởi vì sao tức là họ nghe theo một ai đó ví dụ như mua cổ phiếu DIG chẳng hạn với giá 110 ôm hiện tại DG chỉ đang quanh quanh mức đó 4 giá 40 đó là tài khoản là 2 tỷ hiện tại chỉ còn có 600 80 triệu ông cổ phiếu DG đây mua ngay vùng đỉnh này luôn rồi ngay ngay tại này này không chịu cắt không chịu cắt ra cắt lỗ đó suốt ngày nghe nó hô hối hào rồi cái gì đó hiện tại DG chỉ vùng giá 40 thôi cái gì là 110 hiện tại bị giá 40 là giảm bao nhiêu phần trăm bao nhiêu phần trăm thì mình để các mình đo ra giảm đến 63 phần trăm rồi giảm 63% rồi đúng không ạ 2 tỷ mà bây giờ còn 68 triệu 680 ờ, triệu đấy anh chị nó rớt đến mức khủng, khủng khiếp thế nào thay vì để thay vì các anh chị ví dụ như cái mình chị mua ở đây đúng không ạ hàng T1 T2 T3 về nó hồi đây các anh chị bán luôn bán là ngay ngay ở đây thì anh chị chỉ lỗ một chút lỗ ít thôi đúng không ạ các anh chị lỗ ít thôi đó thay vì các anh chị lỗ lỗ ít như vậy thì anh chị bây giờ các anh chị lỗ ít. 64% thì đến lúc nào anh chị có thể ờ, nhân ờ, có thể nhân đôi lấy được lại vốn lỗ 63 phần trăm ít nhất các chị phải lại được 150 phần trăm thì các chị mới hủy vốn đúng rồi lại 180 phần trăm các chị mới hủy vốn vậy thì các anh chị mua cổ phiếu nào để các anh chị hủy vốn đúng không đây là một câu hỏi rất là khó cho nên là cái bài toán mà quản trị rủi ro nó cực kỳ quan trọng khi mà là ừ, cổ phiếu có xu có xu hướng xấu các anh chị phải nhanh chóng cắt lỗ chấp nhận khoản lỗ nhỏ còn hơn là đến khi mà cái khoản lỗ nó lớn nó lớn dần ra các anh chị không còn ờ, không còn cơ hội để mình chữa sai nữa rồi cái cái cái anh chị mua cổ phiếu và cái lỗi thứ tư là các chị mua cổ phiếu mà không biết giá cổ phiếu đã dừng giảm hay chưa đây quay lại cổ phiếu DG nữa đi hay là Hòa Phát đi các nhìn thấy không ạ cổ phiếu nó đang rơi và các bạn chị nghĩ à nó rẻ quá rồi bây giờ nó không thể rơi nữa tuy nhiên nó vẫn cứ rơi đều đều đều các chị mua đây vẫn giảm tiếp mua đây vẫn giảm tiếp mua đây vẫn giảm tiếp mà chị mua đây nó vẫn giảm tiếp đúng không cho nên là cái cái việc này là cái việc bắt con dao rơi nó cực kỳ nguy hiểm cái việc bắt đáy á, hay bắt giao đời á, nó không cho không làm cho anh chị giàu lên mà nó sẽ làm cho anh chị tài khoản của anh chị ừ, nhanh chóng bị cháy đi tài khoản thôi cho nên việc của chúng ta là không được bật không bao giờ được bắt đáy cứ để cho thị trường nó tạo đáy xong đi đi lên hoàn toàn các anh chị mua không không buồn và đến thị trường ờ, chứng khoán này khoảng hơn 4 ngàn mà mà đâu thiếu được cách mã đẹp để các anh chị mua đâu đúng không ạ rồi một cái lỗi thứ năm nữa là những cổ phiếu này tăng nhiều rồi làm sao tăng được nữa chính là những câu những anh chị mà thấy mà giá cổ phiếu mà nó nó thì giá nó cao quá nó cao vậy làm sao nó lên được nữa mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn thấy này Đức Giang đây cổ phiếu Đức Giang hiện tại đó là 115 ngàn nha 115 ngàn thì à, đây là thực ra thì nó là chia tách rồi chứ đợt trước nó là 223 ngàn đấy 223 ngàn 223 ngàn nó chia tách uh, 100 223 ngàn nó chia tách một phát là về 107 ngàn là thì giá nó điều chỉnh còn 107 ngàn ngay vùng này này ngay vùng chia tách đây đây đúng không ạ thì thị giá lúc đó 223 ngàn các anh chị nghĩ là thị giá nó cao như vậy rồi mua vào nó lợi nó sai thì sao hoặc là uh, là là là nó giảm thì làm sao mình đu đỉnh thì làm sao nó sợ lắm không nên mua đâu không mua đâu mà thật và đó là tâm lý chung của rất là nhiều nhà đầu tư f không hay là các nhà đầu tư ờ, còn lơ mơ trên thị trường hoặc mình gọi là nhà nhà đầu tư amateur nhà đầu tư nghiệp dư thì các chị không không dám mua trong khi đó đức giang các bạn anh chị không hiểu về nội tại của nó không hiểu về cái kết quả kinh doanh của nó đó đức giang là một trong những doanh nghiệp mà nó nó nó được gọi là nó sinh ra lợi nhuận cực kỳ lớn những cổ phiếu như vậy á đức giang này là những cổ phiếu như vậy là những cổ phiếu ở vùng trên và thiên hướng nó vẫn đang đi lên đúng không ạ thiên hướng nó vẫn ờ, vẫn đang đi lên này thì đây là những cổ phiếu mạnh những cổ phiếu mạnh các bạn nên nhớ là những cổ phiếu vùng trên mà thiên hướng đang đi lên thì là những cổ phiếu mạnh đây là những cổ phiếu hàng đầu mà các chị nên tham gia nên mua đúng không ạ bởi vì nó nó là một cái doanh nghiệp mà lợi nhuận của nó quý 1 năm nay của nó gấp 3 lần so với quý 1 năm ngoái tức là tăng trưởng năm nay của nó gấp 3 lần so năm ngoái tức bây giờ các bạn nghỉ coi một cái nhà Ờ, một có một ông xe hơi mà xa, sau một năm các ông nhân đến ba lên ông thành ba xe hơi thì các bạn làm gì ra cho kịp đúng không ạ ờ, cướp cướp một công nhân như vậy được đúng không ạ thì đây là những doanh nghiệp mà uh, nó tăng trưởng nó doanh nghiệp hàng đầu chúng ta nên mua chứ không phải là những doanh nghiệp không phải là chúng ta sợ thị giá của nó thị giá nó không quan trọng quan trọng là nghiệp nó làm như thế nào rồi một cái lỗi nữa là các bạn các bạn mua cổ phiếu cảm theo cảm tính thì cái việc này là việc nó cực kỳ cực kỳ phổ biến luôn ở đây thì được chứng khoán ngày xưa thì mình cũng từng như vậy rồi mình cũng mua cổ phiếu cảm theo cảm tính mà mình cũng ôm cổ phiếu đó mà không chịu cắt lỗ mình cũng dính tất cả những cái lỗi ở trên đây mà mình liệt kê ra à, năm 2012 mình mua cổ phiếu của Hoàng Gia Lai lúc đó giá 25 ngàn đùng một cái Hoàng Gia Lai nó chia nó chia nó rớt một phát từ 25 ngàn về 5 ngàn mà mình vẫn ôm mình vẫn ôm và mình tin rằng à, bác Đức là một người rất là tận tâm uh, với doanh nghiệp bác Đức là một, một người rất là giỏi kinh doanh bác Đức là một người làm bóng đá rất là giỏi làm truyền thông rất là giỏi thì sớm muộn gì cổ phiếu Hoàng Gia Lai nó sẽ quay lại thôi và cho đến hôm nay thì đến ngày hôm nay sau bao nhiêu năm thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa về bờ đúng không ạ bây giờ hiện tại Hoàng Gia Lai đang trồng chuối và nuôi heo heo thì ăn có ngon hay không mình không biết nhưng mà chuối chắc chắn là sẽ ăn rất là ngon rồi đúng không ạ thì đó đó là một cái bài học mà rất là cay đắng bởi vì ngày, ngày xưa mình đọc báo là truyền thông đâu đâu cũng thấy Bắc Đức Bắc Đức là bóng đá roi rồi Bắc Đức uh, ngày xưa Bắc Đức là giàu số 1 về thị trường uh, trên uh, ở Việt Nam để Bắc Hoàng Gia Lai doanh nghiệp bất động sản số 1 Việt Nam đấy không gì là không thể cả các bạn hiểu không rồi là hay là hiện tại các bạn các bạn mua cổ phiếu của flc đi ôi trời các cái resort của flc đẹp quá băm hãng băm hàng hãng hàng không băm Airways của hàng của flc đi sướng quá tiếp viên đẹp quá tiếp viên nam đẹp tiếp viên nữ xinh xinh quá thì chắc là ngon á các bạn mua đi mua về nó phải tin các bạn là đi đi đi ra đạo xa và rất rất xa và không có ngày trở về đâu không có hẹn ngày trở về đâu bác quyết còn chưa chưa biết bác lúc ngày bác trở ngày bác trở về thì làm sao các bạn trở về bờ được đó đó là cái ờ, mua theo cảm tính nó cực kỳ nguy hiểm hoặc là một ngày đẹp trời nào đó các bạn nghĩ ra là một cái mã cổ phiếu nào đó bắt đầu các, các bạn mua mặc dù các bạn không biết là doanh nghiệp đó làm ăn như thế nào à, mình có một ông cậu này ông ờ, ông đi cái ông có một cái xe tải ông rồi ông ông vá xe cái xe hôm ngày hôm đó là cái xe ô tô bị lung thế là ông đi vá xe ông bảo là ờ, ông thấy là cái, cái lốp này ông thấy cái lốp xe này thay sao mà cao quá thế là ông, à, cậu mình sẽ nghĩ là à, cái doanh nghiệp à, à sản xuất à, lốp xe này DDC ấy đó, chắc chắn là làm ăn lại lắm á cao su là nặng ấy thế là bây giờ ông, à, ông tìm cái mạng cổ phiếu đó ông mua ông mua nhưng mà cái cái mã cổ phiếu những cái mã cổ phiếu giống tìm đó thì nó đâu có thanh khoản đâu mua vào rồi sao bán ra được đúng không ạ rồi chưa một chưa biết là doanh nghiệp đó làm ăn như thế nào cả chứ ông chỉ biết là ông thấy là cảm cái cảm giác là à cái cái lốp xe nó cao quá cái giá lốp xe nó cao vậy chắc doanh nghiệp nó làm ăn ngon lắm á ôi trời ơi sau khi mình biết thì mình có có tư vấn lại cho cầu của mình rất là may cũng rất là kịp thời chứ không là đi luôn đó. rồi mua cổ phiếu theo phong trào mua cổ phiếu theo phong trào đây là một cái mà cũng rất là nguy hiểm này à, vào những năm à, năm ngoái 2021 hay những năm trước kia các bạn thấy à, nhà nhà hồ bất động sản người người hồ bất động sản và đến hết đến hiện tại luôn nha à, cái dòng cổ phiếu bất động sản như DCO e về vẫn là thuộc top những cổ phiếu mà nhà đầu tư cá nhân mua nhiều nhất chính là những nhà đầu tư nhỏ lẻ đấy, mua nhiều nhất à, đại hội cổ đông à, đợt vừa rồi của Dick và CEO là nhà đầu tư cá nhân cực kỳ nhiều ngồi chiếm hết một hội trường rất là lớn rất là lớn đúng không ạ và chính vì mua theo phong trào như vậy mà cái anh kia anh mua đích mà hiện tại anh từ 2 tỷ xuống còn 680 triệu vì thế mà vẫn chưa cắt các bạn thấy tác hại của việc đầu, mua theo phong trào không lên uh, YouTube nghe một ai đó nói chuyện rất là hay rất là có lý uh, về cái vị mô lạm phát hay là về ông Trung Quốc ông uh, ờ, cái cầu kinh tế hay là ông bị sắp chết đến nơi rồi bất động sản thì tiền về đâu thì về bất động sản không phải đâu các bạn ơi dòng tiền nó đi có nhiều ngàn lắm dòng tiền nó đi nhiều ngàn lắm nhưng mà chúng ta ôm bất động sản nữa thì mà không theo cái follow theo dòng tiền thì chúng ta sẽ cũng thể đi đem một ngàn chỉ là đi xuống đất rồi đi bụi rồi cái lỗi nữa là là lỗi bình quân giá xuống thay bình quân giá gia, gia tăng đây một lỗi lỗi cực kỳ nguy hiểm đây mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao nên ờ, bình quân giá lên mà không nên bình quân giá xuống và không phải cái, chính chính cái lỗi này một chính hai cái lỗi một không cắt tặc lộ hai là bình quân ra xuống nó sẽ tiện các bạn đi ra đạo cực kỳ nhanh khi các bạn các bạn nhớ này khi cổ phiếu giảm đến đây đến đây các bạn không bán cổ phiếu các bạn thấy cổ phiếu giảm quá các bạn mua các bạn mua thêm thì về mặt lý thuyết thì cái phần trăm lỗ trên tài khoản các bạn nhỏ xuống nó nó bé cái ngày là lúc đó các bạn lỗ 12 phần trăm bây giờ các bạn mua thêm thì nó lỗ có ờ, bảy phần trăm chẳng hạn kiểu vậy kiểu kiểu vậy đúng không ạ nhưng mà nhưng mà bạn nên nhớ rằng cái thiên hướng cổ phiếu nó đang đi xuống thiên hướng cổ phiếu đang đi xuống thì khi cổ phiếu nó giảm thay vì các bạn lỗ một ngàn thì bây giờ các bạn mua gấp đôi thì các bạn lỗ gấp đôi ngày trước các bạn nó xuống một giá và các bạn mua một ngàn ngày xưa ví dụ các bạn mua ngày xưa các bạn mua một ngàn cổ phiếu đi thì nó xuống một ngàn thì các bạn chỉ lỗ thêm một ngàn thôi nhưng lần này các bạn bình quân ra xuống nó xuống một ngàn thành ra các bạn lỗ gấp đôi đúng không ạ các bạn bình dương vốn ra hướng gấp đôi mà thì nó lỗ gấp đôi gọi là lỗ chồng lỗ hay là cái này cái này gọi là lỗ kép đây là một chiến lược cực kỳ ngu ngốc và được được tất cả nhà đầu tư trên thế giới người ta cực kỳ căm ghét và đưa họ, họ hết sức chân thành đưa ra lời khuyên là đừng bao giờ bình quân giá xuống và bản thân mình cũng vậy cái chính cái xương máu mình bỏ ra nó nó tạo nên con người của mình của ngày hôm nay các bạn không được bao giờ bình quân giá xuống nha nhìn thì nó nó nó, nó lộ nó nhỏ đi nhưng thật ra nó đang lớn lên rất là nhiều rồi một cái lỗi một cái lỗi nữa là không sử dụng được đồ để phân tích à, cái lỗi này thật ra thì cái lỗi này cũng nhiều á khi mà các bạn thường thông thường thì khi mà các bạn mà đầu tư cổ phiếu các bạn chỉ sử dụng cái cái cái cái, cái, cái bảng giá này này cái này cái cái cái, cái biểu đồ là cái bảng điện cái bảng điện này các bạn mua cổ phiếu đây thì hiện tại là nó hết phiên giao dịch thì các bạn cũng thấy được thôi trong phiên giao dịch bắt đầu các cái, cái chớp chớp xanh đen xanh đỏ đỏ đỏ đỏ xanh xanh xanh xanh đỏ đỏ đỏ đỏ nó cực kỳ cuốn các bạn và nó nó tạo hiệu ứng cho các bạn sự cực cái hiệu ứng sợ bỏ lỡ hiệu ứng FOMO đó nó làm nó ví như khi cổ phiếu bắt đầu nó đang xuống nó nó đang trend xuống chẳng hạn mình lấy như còn à, con HPG đi khi các bạn mà không xem biểu đồ thì các bạn không biết được đây các bạn hôm nay các bạn có HPG đi nó hồi này đấy các bạn thấy không nó xanh xanh nó cướp đỉnh liên tục 4 triệu cổ này 1.000 cổ 20.000 cổ này đó thì nó khớp lên liên tục liên tục để các bạn khi các bạn nhìn vào giá giá nó tăng liên tục à các bạn nghĩ à nó sóng hồi sóng hồi nó lớn dòng tiền lớn vào dòng tiền là dòng tiền lớn vào và các bạn nhìn một lúc các bạn sẽ không biết các bạn mua hòa phát lúc nào các bạn không biết là mình mua hòa phát lúc nào và để rồi khi các bạn nhận ra các bạn mua xong là hai ngày sau đó nó tiếp tục giảm như các bạn như những cây như những cây như vậy các bạn thấy không các bạn mua ngay cái này này nó hồi lên xong nó đã cắm mặt xuống đấy đây chính là cái lợi ích của các bạn sử dụng biểu đồ để phân tích khi các bạn sử dụng biểu đồ thì các bạn sẽ có một cái cái nhìn tổng quan hơn về thị trường tổng quan về về dòng cổ phiếu đó đúng không ạ khi các bạn nhìn vào biểu đồ các bạn thấy này à xu hướng nó đang đi xuống ở đây ở đây nó đang đi đi xuống đây là cái nhịp hồi của nó cái thiên hướng nó đang đi xuống như vậy thì mình không nên mua kể kể cả cho nó hồi tại sao chúng ta không kiếm những cổ phiếu đang thiên hướng đang đi lên chúng ta mua đúng không ạ đó chính một cái lỗi rất là lớn và khi các bạn nhìn vào biểu đồ thì các bạn sẽ biết được những điểm nào nên mua cổ phiếu mình lấy ví dụ nha như DIG chẳng hạn năm nay năm ngoái đây thế các bạn sẽ chọn được ờ, khi các bạn à, sử dụng biểu đồ thì các bạn sẽ chọn được những điểm mua nó cực kỳ đẹp cực kỳ hợp lý như cái biểu, biểu đồ này nó tích lũy ngang này sau đó cái điểm mua là cái, ngay cái này nó bứt thoát lên khỏi cái nền cũ của nó và nó bắt đầu đi lên nó đi lên đó đi lên mà nó đi lên này các bạn thấy không nó bứt thoát lên này với một cái vòn rất là lớn này rồi cái cái nền giá này bứt thoát lên hoàn toàn khỏi cái nền giá của nó đây ở ngay cái này này các bạn thấy không ạ đây đó nó bứt thoát lên và nó là đi lên đây chính là cái cái cái cái cái cái khác biệt sử dụng sử dụng biểu đồ và sử dụng cái à, bảng điển để các bạn chọn điểm mua chọn điểm bán rồi một cái lỗi nữa là các bạn mua mua cổ phiếu với mong muốn là chuyện nó nhanh và dễ dàng à, các bạn thấy là trời ơi đầu tư chứng khoán dễ quá chỉ còn mua một mã cổ phiếu và sau đó là tiền nó về à, bầm bầm bầm như thác nước vậy đó ngon như vậy làm gì đến được các bạn mình nói thiệt thị trường chứng khoán nó thị trường nó cực kỳ khốc liệt à, khi mà chưa tham gia thị trường các bạn nghĩ mình mua cổ phiếu này nó tăng trần một phát là mình có bảy phần trăm mà nó tách ra đến ba phiên là mình có 20 phần trăm trời ơi, làm gì ra trong khi ờ, làm làm văn phòng bục mặt đi hoặc là làm công việc bục mặt thì mới ra một ngày được là 200 à, ngàn hay 300 ngàn mà trong khi đó cổ phiếu nó tăng một cái là các bạn lời đến mấy triệu bạc thậm chí cả tám triệu bạc đi ăn quá không đâu các bạn ạ à. các bạn vào nó sẽ tắt các bạn vợ alo ngay lập tức với nếu các bạn mà ôm mang âm ôm cái tâm lý đó vào đúng không ạ và cái tâm lý làm giàu nhanh nha nó sẽ khiến cho các bạn nhẹ từ cổ phiếu này nhẹ thằng cổ phiếu kia đứng đứng núi này trong núi kia thì các bạn mua mua bán bán liên tục như vậy á thì khi các bạn khi các bạn nó nó nó xanh nhá, thì các bạn mua theo nhưng mà các bạn mua về mà thoáng hàng chưa về nó nó giảm được mấy cây lúc đó các bạn không sớm gì muộn đấy các bạn thì các bạn tài khoản các bạn bị cháy rồi sẽ mất hết tiền phí thuế nó sẽ bảo là cái tài khoản của các bạn tiền thua lỗ nữa nó bảo còn bảo nhanh hơn đấy rồi thêm một cái lỗi nữa là nhìn vào thị giá để à, phán là cổ phiếu đắt hay rẻ đây cái lỗi rất là nhiều nhà đầu tư mắc phải đức giang nó cao quá rồi em ạ à, không mua được mình nghe rất là câu này cực kỳ quen tai luôn đức giang nó cao quá là chịu không mua được không mua được các bạn không mua giá này mà để nó nó lên đây bạn không mua 105 và giờ đến lên 134 thì bây giờ các bạn tính sao vì nó cao nó đỉnh rồi đu vào nó rớt thì sao đúng không ạ đó là tâm lý của những nhà đầu tư mới rồi cái lỗi nữa là đoán đáy thị trường round next cổ phiếu mình lấy đích đi lấy phiếu đích cho các bạn dễ hiểu ha đích ở ờ, những vùng như vậy này những vùng này thì là các bạn các chị nghĩ là nó đáy rồi nó xuống đây nó đáy rồi nó không thể giảm hơn được nữa nó không thể giảm hơn được nữa và rồi nó đi lên nó hồi lên một tí xong nó cắm mặt xuống xuống khỏi cái ngưỡng hỗ trợ cũ luôn và hiện tại nó đang thiên hướng đi về mức 33 ngàn tức là cái mức cái mức mà nó bắt đầu nó bứt thoát lên này ngay cái này nó bất thoát lên đấy làm sao các bạn biết được đâu là đáy của nó cho nên các bạn đừng bao giờ đoán đáy cổ phiếu bạn đừng đừng bao giờ cho rằng đâu là đáy của cổ phiếu hay là HPG đi HPG này hỗ trợ này giảm dạ, ngay hôm nay hỗ trợ cứng này không giảm được nữa đâu nó cắm mặt xuống ngay sau này hỗ trợ cứng rồi không giảm được đâu nó lại cắm mặt xuống dừng nào nó về xuống 17 ngàn hoặc là 7 ngàn thì mình mới tính được hiện tại thì mình chưa mình cũng không bao giờ mình toán đáy của, của hỏa phát cái xào này nó dài lắm đó không tới được rồi những cổ phiếu mà nó tăng dần rồi nó không tăng được đâu đây chính là cổ phiếu này CEO tăng từ 10 ngàn mà tăng lên 100 ngàn đã vòng hơn một mấy tháng trời các bạn thấy không tăng trần tăng trần ba cái tăng trần này không tăng đâu các bạn bán ra mà nó tăng trần lên 39 ngàn và nó tiếp tục tăng trần lên 100 ngàn về đâu là đỉnh của nó không biết được đời cái nào điều chỉnh thì đường nó điều chỉnh thì chúng ta mới biết được đâu mới là đỉnh của nó đúng không và cái chuyện các bạn nói là sớm muộn gì tôi tin rằng cổ phiếu nó sẽ tăng trở lại à, có rất là nhiều và các bạn yêu cổ phiếu các bạn lập cái hội nhóm về cổ phiếu đó hội nhóm về cổ phiếu uh, bất động sản uh, gì đó về rồi nhóm về cổ phiếu uh, cổ phiếu nào đó thì các bạn nếu các bạn yêu thích uh, và các bạn hàng ngày hàng giờ các bạn cập nhật tin tức về ngành bất động sản về các chính sách về có lợi về cho lòng tin các bạn Ờ, để các bạn bấu víu niềm tin vào đó bạn ghi rằng cổ phiếu đã sớm quay lại rồi và anh em à, thì được lại quay lại đua đua cổ phiếu đó đúng không ạ các bạn bấu các bạn lồ quá rồi bây giờ các bạn không dám bớt tài khoản lên các bạn hãy tìm những tin tức như vậy để bấu víu vào cái niềm tin đó và rồi thì sao thì trường nó dập cho các bạn tơi na tơi tạ tan nát khỏi lòng luôn phiếu tốt là cổ phiếu thu hút người mua đây FLC thu hút người mua không ạ nó cực kỳ thu hút đúng không ạ nó cực kỳ thu hút thành hạn ờ, mỗi phiên có thể hạn đến hàng 30 triệu cổ phiếu DG thu hút người mua ạ rất thu hút CEO thu hút người mua ạ rất thu hút nó thu hút người mua cho nên là bây giờ cổ đông nó mới nhiều như vậy đúng không ạ đông toàn là nhỏ lẻ không à tổ chức không có <laughs> ai nói cổ phiếu là tốt thì mua đi đây khi các bạn nghe một ai đó phím cổ phiếu của mình tức là một là người đó không có kiến thức về cổ phiếu hai á là các bạn uhm, nói thế nào nhỉ thiếu kiến thức của việc về cổ phiếu hai là các bạn thiếu niềm tin hoặc là không biết gì về cổ phiếu đó cứ nghe người ta nói và mua đi nhưng mà bởi vì cái khi, khi mà các bạn nghe như vậy thì các bạn ý là các bạn trao cái trao cái cơ hội trao cái cái niềm tin ờ, trao cái quyền quyết định cho người khác rồi chứ không phải là quyền quyết định cho các bạn cho nên là bởi vì khi mà các bạn nghe một ai nó nói một cổ phiếu nào đó đúng hay không nên mua hay không thì các bạn phải test lại phải back test lại coi mua cổ phiếu đứt được hay không hay như hay như mình chẳng hạn mình mình nói các bạn là à, anh chị ơi mua cổ phiếu này đi à, mua đi nhưng mà chắc gì kiến thức của mình là đúng thì các bạn các bạn phải test lại ví dụ mà mình bảo là mua CEO đi CEO là ngon lắm bây giờ giá là thấp lắm rồi các bạn các anh chị mua không các anh chị ờ, mua đi thì các anh chị phải test lại à ông tú này có nói đúng hay không hai ông đó tào lao hay ông là hai ông là ông, ông tào lao đúng không ạ thì các bạn phải game ra lại cái coi cái thiên hướng của nó thiên hướng của nó đang đi xuống hay đi lên nó ở vùng trên hay là vùng xuống ở vùng dưới đúng không ạ hay vùng giữa thì đánh mình mình mình đã đầu tư mình chỉ mua cổ phiếu ở vùng trên và thiên hướng đi lên thôi còn cổ phiếu ở vùng dưới mà ông bảo là tạo đáy tạo lao ông là tạo lao bye bye ông liền ngay ông nào mà nói với mọi người là mua những cổ phiếu vùng đáy là bye bye ngay hoặc là trung bình giá các bạn bye bye đi hoặc là khi các bạn thấy ông ông tú mà ông bầu các bạn tung bình giá xuống thì các bạn chửi thẳng mặt luôn đừng ờ, đóng tài khoản của thành ờ, ngay chỗ của ông luôn chuyển đi ai đi chỗ khác luôn các bạn hiểu không ạ cho nên các bạn khi mà các bạn nghe nghe ai đó nói về cổ phiếu nào đó các bạn phải kiểm tra lại bách test lại có mua được hay không và các bạn không tin vào bất kỳ nguồn thông tin nào à, khi đến thị trường chứng khoán các bạn chọn lọc cổ phiếu chọn lọc thông tin thì đúng tại vì bất kỳ thông tin nào được đưa public trên media thì nó không phải là nó sai hoàn toàn nhưng nó cũng không phải là đúng hoàn toàn bởi vì khi người ta đã public cái một cái mạng cổ phiếu cho các bạn thì nó có nhiều nguyên nhân một là người ta muốn PR cái cổ phiếu người ta đổi lãi nó muốn PR cổ phiếu đổi lãi hai á, là người ta đang mua gom hàng ở đó sẵn rồi và người ta PR để các bạn muốn theo đúng không tuy nhiên cũng có rất là nhiều thông tin mà bổ ích về doanh nghiệp về cổ phiếu đó mà các bạn nên nắm bắt nên tham gia nên tìm hiểu mình lấy ví dụ đây ví dụ những cổ phiếu mà ừ, khuyến nghị cho các bạn như thế này thì các bạn nó đã đi xa rồi mà các bạn phải nên cân nhắc nha như các bạn có thể cổ phiếu người ta nói đúng cổ phiếu người ta nói sai thì các bạn phải test lại phải test lại rồi đây như thông tin này chẳng hạn như ANV thì BS, BSC dự báo lại rằng Navico tăng hơn 5 lần trong năm 2022 những thông tin như vậy, như vậy các bạn nên tham khảo và nên, nên tìm hiểu lại thông tin nhưng mà thông thường những thông tin như vậy thì nó thường là đúng thường thường là như vậy đấy những thông tin như vậy này bởi vì cái các bạn phải hiểu là đặc trưng của ông ờ, Nam Việt đấy ông là cũng là thị trường chung đó, giá cổ phiếu ông cực kỳ mạnh ông tăng thì hướng đi lên chứ không phải là không phải đổi lái nào lái được hết ạ cũng tùy nha đó rồi mua cổ phiếu thì giá thấp chứ không muốn mua cổ phiếu thì giá cao mình lấy ví dụ bây giờ các bạn mua một uh, các bạn có 200 triệu có 200 triệu các bạn mua cổ phiếu FLC nó được nhiều nổi tiếng đúng không ạ 200 triệu và các bạn mua được uh, 50 5 nghìn cổ, ở ờ, đâu 50 nghìn cổ phiếu của uh, ờ, FLC hoành tráng không hoành tráng chứ ui cảm thấy mình giàu chứ giàu đó mình nhiều cầm nhiều cổ phiếu của FLC còn các bạn bây giờ bao bạn mua các bạn mua Đức Giang Vậy lấy ví dụ thôi nha Các bạn mua Đức Giang đi 134.000 cô 134.000 tức là các bạn 200 triệu thì các bạn mua đâu đó khoảng được uh, đâu đó khoảng 1.000 cỗ chứ mấy đúng không ạ hoành tráng không không hoành tráng còn FLC nó sướng hơn FLC nó tăng 1 ngàn một cái tăng 1.000 đồng là mình có một lời một mớ tiền rồi trong khi đó ông đức giang ông tăng nghìn đồng mình thì có bao nhiêu đâu đúng không ạ nhưng mà sai lầm rồi bạn ơi bởi vì ngày xưa mình cũng từng nghĩ như vậy cho nên mình chỉ mua những cổ phiếu penny à bạn các bạn nên nhớ rằng là tiền nào của đó của rẻ là của ôi đúng không ạ có đôi lúc nó không ôi rồi từ khi đó là xác sống xác chết sống vậy rồi còn đây đa số trên thị trường của rẻ là của ôi và tiền nào của đó cổ phiếu Đức Giang một khi nó tăng nó không tăng 1 ngàn mà nó tăng lên 10 ngàn 10 ngàn cùng một lúc còn ông FNC ông tăng lên 1 ngàn thì chua lắm có hàng tá ở đến mình kẹt hàng mà đang thoát hà chờ thoát ra đấy các bạn và một cái điều cuối cùng nữa là các chị không biết lúc nào nên bán hay mua cổ phiếu quyết định lúc nào nên bán lúc nào nên mua cổ phiếu đó là một cái lỗi cũng rất là rất là nhiều anh chị mắc phải đúng không ạ Ờ, khi nào chốt lại khi nào cắt lỗ khi nào nên giữ khi nào nên không đúng không ạ hay là gồng lỗ hay là chốt lại có khi là lỗ 80 phần trăm vẫn ôm nhưng mà lãi 15 phần trăm là bán mất tiêu rồi đó cách nên cái cái cái về việc chốt lại và gồng lỗ thì nó sẽ có một số các nguyên tắc giống như là chốt lại thì là à, bốn phần trăm cắt hết tám phần trăm à, bốn phần trăm cắt một nửa tám phần trăm cắt hết hoặc là hoặc là chốt lại thì là 30% thì cắt uh, bán một nửa 50% thì bán nốt kiểu vậy kiểu kiểu vậy nhưng mà tùy tùy người và tùy chiến lược của mỗi người thì uh, hôm nay là mình uh, đây thì mình chia sẻ một người với mọi người là một số các cái, uh, cái sai lầm thường mắc của những nhà đầu tư cá nhân đúng không ạ các chị uh, có thể tham khảo để xem mình có mắc lỗi nào trên hay không để các rồi các mình rút ra những bài học cho mình và để phòng tránh nó đi nha mọi người thì bạn nào mà xem video này thấy thấy video này hữu ích thì hãy mình cho mình một subscribe một like video này nhá để mình có động lực chia sẻ những video mới cảm ơn mọi người bye bye